Rosiamo chăm sóc bạn theo cách mà công nghệ tối tân tạo ra từ xúc cảm ý, đam mê ý. Rục bình tráng kim cương nhân tạo siêu bền, nằm chế độ an toàn, bộ ổn nhiệt của Pháp giúp tiết kiệm 15% điện năng. Rosiamo cảm xúc ý, đam mê ý. Cơ hội trúng một chuyến đi Ý dành cho hai người khi mua bình nước nóng Rossi. Tân Á Đại Thành, tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam.